bếp này là bếp cơ bản mặt men số 2 giá 2,2 triệu Rinnai KGTM56B DG bếp này là mặt men cơ bản có lắp đặt nút công tắc răng công tắc riêng ờ, rang đây thì uh, tất cả các dòng bếp của rẻ hơn khuyến mãi đều có thể nó ra nút công tắc rang này vào để không để khi mà chúng ta rang thực phẩm cao không có sợ bị kém nhiệt độ nếu các bạn quan tâm thì các bạn cũng có thể liên hệ với shop để được tư vấn kỹ hơn số 3 giá 1 triệu 7 Rinai VH56BL Bếp này là mặt men cơ bản thôi Số 4 giá 1,6 triệu Paloma IC330 SFL Bếp này là mặt sơn Có nút công tắc rang đây Số 5 2,4 triệu Rinai KGTM 56DGL Bếp này là mặt men cơ bản thôi Số 6 1,6 triệu Rinnai KG E31NSBL và số 7 1,8 triệu Rinnai KGM 562BE bếp bếp này có nút công tắc rang đây đây là giống nút có nút xoay tiếp theo bên đây là một số bếp nút nhấn là số 9 giá 2,6 triệu Paloma ICN 86 BR bếp này là mặt men số 10 giá 2,8 triệu Paloma BAN41BHAR thì bếp này á, nó có bếp bên trái thì nó có chức năng chiên 180 độ C đây và cái nồi này là nút chức năng nấu cơm bên phải của nó thì có chức năng rang số 11 giá 2,6 triệu Rinai KGM 64 BE Số 12 2 triệu Paloma IC 800 BR đây là một số một số dòng bếp ờ, nút nhấn mặt men tiếp theo bên đây là bếp mặt kính full chức năng số 15 giá 8 triệu bếp này là Rinnai RTS61 AWGH 10RN bếp có mặt kính viền kính được làm từ inox ngoài ra bếp full chức năng học nướng có mâm nướng và vị nướng được làm từ inox đầy đủ luôn cũng như các bạn lưu ý thì bếp này nó có chức năng là các bạn phải đặt nồi lên mới sử dụng được tiếp theo là số 17 giá giá 5,5 triệu là Rinnai S660 VCTS bếp này là full chức năng bếp có mặt kính viền là sơn tính điện số 19 giá 6 triệu Paloma IC61W CKL bếp này có mặt kính full chức năng học nướng có đầy đủ mâm nướng vị nướng inox nè số 20 4,5 triệu Tokyo Ga RN BRO 2028 BHL bếp này có mặt kính viền sơn tĩnh điện bếp có chức năng luôn full hẹn giờ được cả ba bếp luôn thì Tokyo Ga này các bạn lưu ý nó không phải là một nhãn hiệu bếp ga mà nó là một nhà cung cấp khí ga sau đó mua bếp của Haman, Paloma hoặc là Rinnai về gắn tem của mình lên để quảng cáo hoặc là bán cho khách hàng sử dụng khí ga của mình Đây. số 21 giá 7 triệu Paloma IC 66 W CRR bên đây thì ờ, có một cái bếp từ số 21 giá 3,5 triệu bếp có thương hiệu là Toshiba số 22 giá 8 triệu đây là hàng trưng bày bếp này được sản xuất vào tháng 9 năm 2019 đây và số 23 là bếp âm chức năng của nó có trong hộp nè đó đó là một số ờ, dòng bếp tôi giới thiệu cho các bạn tiếp theo bây giờ thì tôi sẽ ờ, test cho các bạn xem cái bếp chính của cái video clip này bếp này thương hiệu là Rina, số seri là VHM56BL bếp có mã số cuối để bảo hành là 023 842 tôi sẽ mở nắp ra để các bạn xem nội thất từ bên trong của bếp đây là nội thất của bếp đây tiếp theo tôi đóng nắp lại và cho các bạn xem ờ, ngoại thất cũng như là test những cái tính năng của bếp để các bạn xem bếp này thì sử dụng một cái đầu cọc đầu chia lửa bằng nhôm nguyên khối nha cái đầu chia lửa này độ bền của nó rơi vào khoảng từ 5 đến 7 năm ngoài ra ở phía dưới và sau cũng bọc lưới lại cẩn thận để, để bọc lưới lại cẩn thận để phòng trường hợp chuột cái chạy vào nó cắn phá dây điện của chúng ta bây giờ tôi sẽ bật bếp lên test cái tính năng của bếp để các bạn xem bếp này cũng có hộp nướng trong hộp nướng có mâm nướng và vị nướng được làm từ nóc luôn đây tôi sẽ bột hết tất cả bếp lên ngọn lửa cháy xanh đẹp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 mục đích của bếp nó làm như vậy là để đốt cháy hết cái lượng ga thừa ga rò rỉ trong trường hợp bếp nó bị hư hỏng hoặc là nó bị rò rỉ ga phía bên trong nên bếp này nó sẽ hao pin hơn bếp ga của Việt Nam nhưng mà nhờ những cái tính năng như vậy á, thì bếp nó sẽ giúp cho cái bếp nó tiết kiệm và nó an toàn hơn bếp ga của Việt Nam rất là nhiều thứ nhất là nó phòng chống cháy nổ thứ hai á, là nó có thể có thể tiết kiệm cho các bạn ờ, vào khoảng từ 25 cho đến 30 phần trăm cái số tiền chúng ta sử dụng ga so với khi ga so với khi mà chúng ta sử dụng bếp ga của Việt Nam tại vì theo thực tế gia đình của tôi đã sử dụng một bếp ga như thế này chúng tôi nấu ăn một ngày hai lần dành cho bốn người anh thì một bình ga giá 320 ngàn chúng tôi có thể sử dụng khoảng từ 2 tháng cho đến 2 tháng rưỡi trung bình một tháng sử dụng chưa tới 150 ngàn tiền ga đó là một số thông tin ờ, tôi cho các bạn tham khảo thử các bạn khi mà đang sử dụng bếp các bạn thấy ngọn lửa đang lớn mà đột nhiên nó giảm nhỏ lại như thế này vẫn chúng ta không tăng chỉnh lên được nữa cái đó là do bếp nó tự động nó điều chỉnh ngọn lửa về như vậy để tiết kiệm ga khi mà nó cảm nhận được cái nhiệt độ nóng hơn 200 độ C thì nó sẽ giảm nhỏ ngọn lửa lại như vậy ngọn lửa lại như vậy chúng ta sẽ không tăng chỉnh lớn lên được nữa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 hai bếp của tôi đã khóa ga đây khi đặt đến nhiệt độ cần thiết bếp bên phải nó khóa ga khi đây đặt đến nhiệt độ cần thiết đây bếp thực hiện tính năng khóa ga khi nước nấu cạnh nồi thành công dù công tắc cũng còn đang mở với pin sạc này thì các bạn kéo hộp pin ở vị trí này ra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 ở đây á thì đa số tất cả những các bếp ga của nội địa Nhật nó đều có chức năng à, khóa ga khi nước cạn nồi và qua cảm biến này nó sẽ giới hạn nhiệt độ của bếp là ở khoảng từ 250 cho đến 300 độ nó sẽ khóa ga vì thế khi mà các bạn cần rang những loại thực phẩm khô cần đến nhiệt độ cao á thì các bạn sẽ gặp khó khăn do bếp nó sẽ khóa ga liên tục không cho chúng ta sử dụng nếu mà cái ờ, thực phẩm chúng ta cần đến nhiệt độ cao ở đây á, thì rẻ hơn khuyến mãi có lắp đặt một cái nút công tắc rang độc quyền ở đây thì cái nút công tắc rang này á, nó có thể giúp khi mà các bạn bật qua bên trái thì nó sẽ giúp cho cái que cảm biến này tăng mức hạn của nó hơn 300 độ C các bạn có thể thoải mái để rang nó là thực phẩm khô khô cần đến nhiệt độ cao mà không lo sợ bị kìm hãm được nhiệt độ hết nhiệt độ nữa tất, thì tất cả những dòng bếp ga của rẻ hơn khuyến mãi đều có thể lắp cái nút công tắc rang nào này vào nếu mà các bạn quan tâm đến cái uh, chi tiết này á, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của anh, anh Nam hoặc là nhắn tin qua Zalo với nhân viên của shop để nhân viên của shop có thể tư vấn cho các bạn kỹ hơn về thông tin chi tiết của nút, nút công tắc rang này ngoài ra nếu mà các bạn muốn hẹn giờ thì các bạn có thể mua thêm một cái ổ cắm hẹn giờ như thế này giá là 80 ngàn nếu mà các bạn có nhu cầu các bạn chỉ việc lấy dây sạc chúng tôi tặng kèm theo cái viên pin sạc ra các bạn cắm vào bếp sau đó các bạn cắm vào cái uh, ổ cắm hẹn giờ thôi sau đó các bạn cắm vào cái ổ, ổ, ổ, ổ cắm điện như thế này các bạn tăng chỉnh tối đa là 90 phút và ở đây tôi chỉnh mức nhỏ nhất là một phút thôi sau đó tôi bật bếp lên bước cuối cùng các bạn lưu ý là chúng ta phải lấy uh,